đồng phục không vậy Tiếp sau đây là phần thi thưởng các bạn học sinh lớp 15. Mời các bạn có tên sau đây: Nguyễn Lê Thiên Nga, Huỳnh Nguyễn Gia Lê, Nguyễn Lê Hà Như, Nguyễn Mỹ Anh, Nguyễn Minh Thức. Phương ngồi xuống với mẹ quay phim nữa sao Phương? đứng đây đứng đây đứng đây rồi đứng đây mà tao không thấy kìa tao sao lưng tao không thấy rồi chị hai dừng lên nè mời các bạn chị hai lên nè chị hai đang chạy lên kìa á à, chị hai đang chạy lên kìa